FPT City Đà Nẵng bàn giao 300 giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các khách hàng. Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2022, FPT City Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho các khách hàng mua căn hộ tại các tòa nhà chung cư do FPT City Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Mặc dù bị ảnh hưởng sau 2 năm đại dịch Covid-19, FPT City Đà Nẵng vẫn nỗ lực đảm bảo xây dựng đúng tiến độ và tiến hành bàn giao giấy chứng nhận theo đúng cam kết với khách hàng. Theo đó, tại đợt bàn giao đầu tiên này, FPT City Đà Nẵng bàn giao gần 300 giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các khách hàng, dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao các đợt tiếp theo trong thời gian tới. Kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ vào tháng 4 năm 2022 cho đến nay, các cư dân tại tòa nhà chung cư FPT Plaza đã có thể cầm trên tay giấy chứng nhận sở hữu căn hộ của mình. Điều này càng khẳng định năng lực, mức độ uy tín, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng. Có thể nói, dự án tòa nhà chung cư FPT Plaza là một trong những dự án căn hộ được cấp giấy chứng nhận sớm nhất hiện nay tại thành phố Đà Nẵng. Các tòa nhà chung cư được xây dựng tại khu đô thị công nghệ FPT City Đà Nẵng. Đây là khu vực tập trung các công ty công nghệ, viễn thông như FPT Software, FPT Telecom. Đây cũng là nơi tập trung làm việc, sinh sống của hơn 10.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ thông tin tại khu vực miền Trung và cả nước. FPT City Đà Nẵng còn được biết đến là khu đô thị có đầy đủ các dịch vụ tiện ích chất lượng phục vụ cho người dân sinh sống nơi đây. FPT City Đà Nẵng đã dành 97.000 m2 xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng từ mẫu giáo đến đại học. Cư dân của FPT City có thể an tâm cho tương lai của con trẻ khi dễ dàng tiếp cận được hệ thống giáo dục liên cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, nơi đây đang có hơn 7.000 học sinh, sinh viên và 2.000 nhân lực phục vụ cho giáo dục. Bất động sản làm tử tế chuyên dự án FPT City Đà Nẵng Quý khách hàng cần thêm thông tin về dự án FPT City Đà Nẵng, đặc biệt tòa nhà chung cư FPT Plaza có thể liên hệ tới hotline 0935908089 để được tư vấn thông tin nhanh nhất.